Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 3 năm Quý Mão, ngày này là ngày Nhâm Tý, tháng Bính Thìn năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hắc Đào. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim quỹ, giờ tam sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bảo quang, giờ quý mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường, giờ bính ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh, giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình, giờ tân hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chủ tước. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, tang đầu mộc, ngày nhâm tý tức can chi tương đồng thuộc thủy và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, tang đầu mộc, kỵ tuổi, bính ngọ, canh ngọ, ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi canh ngọ, mậu thân, bính thìn thuộc hành thổ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 Sao sáu trong ngày gồm có sao hoàng sa, sáu đối với xuất hành, sao cô thần, sáu đối với cưới hỏi, sao lọ ban sát, kỵ về khởi công, động thổ, sao không phòng, kỵ về cưới hỏi.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 nhưng hôm nay mọi chuyện dường như không còn quá khó khăn nữa. Bạn dễ dàng nắm lấy cơ hội kiếm tiền và giành lấy thắng lợi về mình. Có thể người khác có suy nghĩ rằng bạn may mắn mà có được cuộc sống dư giả như hiện tại, nhưng thực tế người ta đâu biết rằng bạn nỗ lực không ngừng trong suốt thời gian qua. Những gì bạn có được lúc này hoàn toàn xứng đáng. Trong ngày thủy khí vượng, bản mệnh cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe cũng như chế độ ăn uống của mình, tránh tham công tiếc việc, làm việc quá sức và nên nghỉ ngơi điều độ để không mắc phải các bệnh như xương khớp, dạ dày, tiêu hóa. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, vận thế tài lộc thuận lợi, tiền bạc dư giả. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, không còn căng thẳng và mệt mỏi về việc kiếm tiền. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, nắm lấy cơ hội kiếm tiền và giành lấy thắng lợi về mình. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, giành được phần thưởng xứng đáng với nỗ lực bỏ ra.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 lục hợp soi sáng chặng đường phía trước của người tuổi Sửu, nên bản mệnh có thể đi đúng hướng và tìm được nhiều cơ hội để thăng tiến hơn trong tương lai. Bạn tự tin vào khả năng của mình, sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức phía trước để có được điều mình muốn. Các thần này còn rất tốt cho chuyện tình cảm của những chú trâu. Trải qua sóng gió thì tình cảm mới càng thêm nồng nàn, tuy có những thời điểm gặp phải khó khăn, chắc trở, nhưng người ấy vẫn một lòng một dạ ở bên cạnh quan tâm và ủng hộ bạn. Điều này khiến bạn càng thêm trân trọng tình yêu của mình. Tuy nhiên, kiếp tài xuất hiện lại gây ra không ít khó khăn trên đường tài lộc của con giáp này. Hung thần xuất hiện là điểm báo hao tài, tốn của. Nhiều vấn đề nảy sinh, bản mệnh chưa suy nghĩ kỹ càng đã đưa ra quyết định, thậm chí khá liều lĩnh khi không xem xét cẩn thận mà đã đưa tiền vào nơi không đảm bảo. Chính hành động đó của bạn có thể khiến cho biết bao nhiêu công sức làm lụng bấy lâu của mình tan thành mây khói. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, đi đúng hướng và tìm được nhiều cơ hội để thăng tiến. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy, tự tin vào khả năng, sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa, trân trọng tình yêu hiện tại, không bỏ lỡ người thật lòng với mình. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ, có điểm báo hao tài tốn của do suy nghĩ chưa kỹ càng. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc, đánh mất vận may tài lộc vì sự liều lĩnh. Sự nghiệp, đánh giá,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 bản mệnh dễ vướng phải rắc rối trong các mối quan hệ xã giao cũng bởi cái tính nóng nảy, nói năng thiếu suy nghĩ của mình. Trong ngày có hung tinh đe dọa, bản mệnh tuổi dần cần biết giữ mình để tránh mâu thuẫn, sâu sát với người khác. Trước khi nêu quan điểm của bản thân, cần chú ý đến tình huống giao tiếp. Chớ để tiểu nhân có cơ hội nắm thóp và gây bất lợi cho vận trình của bạn. Mộc được thủy sinh trong ngày này, rất tốt cho chuyện tình cảm của những chú hồ. Gia đình là bến đỗ của bạn sau những phút giây làm việc đầy căng thẳng, chỉ cần về đến nhà, nhìn thấy người thân yêu vui vẻ là con giáp này đã cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn ngay. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, có điềm báo những điều xui xẻo có thể ập đến bất cứ lúc nào. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, dễ vướng phải rắc rối trong các mối quan hệ xã giao. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ, cần kiềm chế tính nóng nảy, nói năng thiếu suy nghĩ. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc,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 Xem tử vi cho thấy, trong ngày gặp cục diện, tí mão tương hình, báo hiệu những điều không may có thể xảy đến với người tuổi mão trong hôm nay. Vận trình tình cảm trong ngày của bản mệnh bị hung tinh ngáng trở nên khó có thể được như ý trong chuyện tình cảm. Gia đạo bất an, những mối bất hòa càng ngày càng lớn hơn khiến không khí gia đình căng thẳng. Bù lại, có chính quan nâng đỡ, công việc của con giáp này đang trên đà phát triển rất tốt. Bản mệnh thể hiện năng lực bản thân một cách xuất sắc qua chính công việc hàng ngày được giao. Tinh thần trách nhiệm cao, bạn hoàn thành những gì được giao phó, dù khó khăn đến đâu cũng không từ. Lời khuyên cho người tuổi Mão ngày hôm nay là nên tận dụng những thời cơ thuận lợi trong hôm nay để tiến hành hợp tác, làm ăn. Tuy nhiên, bạn nên học cách linh hoạt hơn trong các tình huống vì thực tế sẽ chẳng có việc gì hoàn toàn tuân theo kế hoạch mà bạn đã định. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, vận trình tình cảm trong ngày bị hung tinh ngáng trở. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, gia đạo bất ổn, bất hòa ngày càng lớn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 đừng nghĩ ai yêu nhiều hơn thì người đó thua cuộc. Trong tình yêu vốn không có chỗ cho sự so bì ai yêu ai nhiều hơn, hãy cứ làm theo những gì trái tim mách bảo. Trong công việc, những chú rồng được tỷ kiên che trở nên tinh thần thoải mái, đầu óc thông thoáng, tiến hành kế hoạch một cách suôn sẻ. Hiệu quả công việc vì thế cũng nâng cao rất nhiều, thành tích thể hiện rất rõ ràng, được cấp trên ghi nhận. Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa. Đường tình duyên suôn sẻ nhờ quý nhân chỉ đường dẫn lối,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 Dù chặng đường đi đến thành công chẳng hề được trải sẵn hoa hồng, bạn cũng hiểu rằng còn rất nhiều thách thức và khó khăn đang chờ đợi nhưng những chú rắn vẫn chẳng chút nao núng. Thậm chí những thử thách đó không phải là rào cản mà ngược lại còn là bước đệm cho bản mệnh thể hiện năng lực của mình. Tuy nhiên, ngày thủy hỏa xung khắc lại khiến cho vận tình duyên của bản mệnh chẳng được như ý muốn. Những người đã có gia đình cần đề phòng nguy cơ người thứ ba xuất hiện, chen chân vào cuộc hôn nhân của bạn. Kẻ nứt tình cảm chỉ cần xuất hiện là dễ bị kẻ xấu lợi dụng phá hoại hạnh phúc bạn vất vả gây dựng. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, đường công danh sự nghiệp suôn sẻ, thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, được cấp trên đánh giá cao và khen ngợi khả năng ứng biến. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, chấp nhận thử thách và sẵn sàng đương đầu với khó khăn. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, thử thách là bước đệm để thể hiện năng lực của mình. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy,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 gây không ít khó khăn cho người tuổi ngọ trong hôm nay. Bản mệnh cần đề phòng xích mích xung đột với người khác. Khi trao đổi công việc hay thỏa thuận bất cứ vấn đề gì bạn đều phải bình tĩnh, giữ thái độ đúng mực, cùng tìm ra cách giải quyết tích cực chứ đừng nóng giận rồi to tiếng, ảnh hưởng tới cả quá trình. Hôm nay cũng không phải thời điểm lý tưởng để những chú ngựa đổ tiền đầu tư vào các hạng mục mang tính chất mạo hiểm như cổ phiếu, chứng khoán. Bạn đang khá bốc đồng, thiếu sự tỉnh táo nên có thể mắc sai lầm dẫn tới thua lỗ một khoản không hề nhỏ đâu. Nên tiếp tục theo dõi thị trường và chờ thời cơ tốt hơn. Ngũ hành xung khắc càng làm tăng nỗi muộn phiền với con giáp này khi tình cảm cũng chẳng diễn tiến như ý muốn. Mối quan hệ giữa cả hai nhiều bất ổn cũng bởi cái tính bướng bỉnh cố chấp, thích làm theo ý mình mà không quan tâm tới ý kiến của người khác của bạn. Người độc thân tuy vận đào hoa có nhưng chưa đủ mạnh để có thể giúp bạn tìm được tình yêu chân thành. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim,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 vợ chồng thường xảy ra tranh cãi nảy lửa mà không tìm được tiếng nói chung. Trạng thái tinh thần của bạn cũng vì thế mà xa sút nhiều nỗi muộn phiền. Con giáp này cần hạ bớt cái tôi của mình xuống nếu còn muốn níu giữ hạnh phúc gia đình. Đôi bên cùng căng thẳng chẳng có lợi cho bất cứ ai, còn khiến cho tình cảm càng ngày càng nguội lạnh, thậm chí ảnh hưởng tới cả con cái. Lại thêm kiếp tài giáng xuống, đường tài lộc của con giáp này cũng có nhiều bất ổn, Bản mệnh cần phải tỉnh táo trong các quyết định đầu tư kinh doanh kẻo sập bẫy kẻ xấu, mất cả chỉ lẫn trải. Trong ngày này tốt nhất nên tiết kiệm hơn là mua sắm chi tiêu cho những món đồ chưa thật sự cần thiết để tài khí không bị hao tổn. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, gặp nhiều mâu thuẫn, trục trặc trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, gia đình kém hòa thuận, vợ chồng thường xảy ra tranh cãi. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, trạng thái tinh thần sa sút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 ngày 24 tháng 4 năm 2023 của tuổi thân. Xem tử vi cho thấy, người tuổi thân gặp được cục diện ngũ hành tam hợp, thân tý thìn trợ mệnh, mang tới cho người tuổi thân vận trình tài lộc tăng tiến bất ngờ. Con giáp này đang được may mắn chỉ lối dẫn đường trong chuyện làm ăn, gặp được người đáng tin cậy và có cơ hội để thể hiện óc tính toán nhạy bén mình. Bạn đã lên kế hoạch sẵn sàng nhưng còn thiếu một người để có thể hợp tác làm ăn, thu về lợi nhuận cho cả hai bên hôm nay sẽ là ngày mà bạn tìm được đối tác phù hợp. Lại thêm sự xuất hiện của thực thần, càng khiến cho tài khí của những chú khỉ thêm vượng. Bản mệnh nên tranh thủ ngày hôm nay để tập trung phát triển chuyện làm ăn kinh doanh của mình. Thời cơ để bạn kiếm tiền đã đến rồi. Thần tài đang đứng về phía bạn, tài lộc sẽ un un kéo về nhà. Thủy Kim tương sinh còn giúp các cặp đôi có nhiều thời gian để chia sẻ và tâm sự với nhau, nhờ thế mà những hiểu lầm được tháo gỡ, khúc mắc được xóa bỏ, tình cảm càng ngày càng thêm nồng nàn. Hôm nay quả là một ngày may mắn với bản mệnh khi cả tình duyên và tài lộc đều thăng hoa rực rỡ, may mắn ngập tràn. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy, vận trình tài lộc tăng tiến bất ngờ nhờ may mắn ập đến. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa, tìm được đối tác đáng tin cậy, thể hiện óc tính toán nhạy bén. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ, tài khí đương vượng nên tranh thủ phát triển việc làm ăn. Tử vi tuổi canh thân, thuộc mệnh mộc, các cặp đôi có nhiều thời gian để chia sẻ và tâm sự với nhau. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, đôi lứa hòa giải hiểu lầm, khúc mắc tình cảm. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 5 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 16, số 75. Giờ tốt, từ 23 giờ đến 1 giờ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 Trong ngày gặp cục diện, tý dậu tương phá là điềm báo người tuổi dậu có thể phải đương đầu với những chiêu trò hãm hại, gây khó dễ từ kẻ tiểu nhân. Con giáp này vốn có thái độ làm việc dứt khoát, quyết liệt và nguyên tắc, nhưng đôi khi lại quá cứng nhắc và ngày hôm nay, tiểu nhân sẽ lợi dụng nhược điểm này để chơi xấu khiến bạn lao đao một phen. Do đó, những chú gà hãy học cách kiềm chế cảm xúc, che giấu sự sắc bén của bản thân và biết thể hiện đúng lúc đúng thời điểm hơn nhé. Không phải lúc nào thẳng thắn cũng là tốt, hãy tự biết cách bảo vệ bản thân trước những rắc rối không đáng có. Ngày kim sinh xuất cho thủy, con giáp này và nửa kia có thể sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Khi đối diện với thái độ chất vấn và nóng nảy của người ấy, bạn không nên căng theo mà lại càng cần phải giữ bình tĩnh và có thể nhún nhường một chút để giữ hòa khí gia đình, sau đó mới tìm cơ hội để trò chuyện rõ ràng với nhau. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, đề phòng chiêu trò hãm hại, gây khó dễ từ kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa,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 Tỷ Kiên vẫn vững bước trên con đường tìm kiếm tài lộc cho mình. Bạn sẵn sàng bước đi theo hướng đi mới và những thành công bước đầu cho thấy bạn đang đi đúng hướng, tiền bạc cũng nhờ thế mà bớt căng thẳng phần nào. Tuy nhiên, ngày thổ thủy xung khắc lại khiến con giáp này phải trải qua nhiều thăng trầm, chắc trở trong chuyện tình cảm. Bạn không cảm nhận được tình cảm của đối phương dù đã trao đi rất nhiều. Sự vô tâm và hời hợt của đối phương khiến bạn tổn thương vô cùng, nhưng lại không biết mở lời sao để nói chuyện rõ ràng với người ấy đủ thứ dồn nén trong lòng ảnh hưởng đến tinh thần của bản mệnh. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, đối mặt với nhiều lựa chọn liên quan đến tương lai. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, có sự quyết đoán và dứt khoát, dễ đạt được mục tiêu về tiền bạc. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, phải trải qua nhiều thăng trầm chắc trở trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, cảm thấy tổn thương vì sự vô tâm và hời hợt của nửa kia. Tử vi tuổi Nhâm Tuất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 lẫn người làm kinh doanh tuổi hợi đều có tiền bạc dùng rỉnh trong tay. Đó là nhờ bạn biết tận dụng khoảng thời gian dành để làm thêm nghề tay trái, tăng thêm thu nhập cho mình. Tuy nhiên, cũng phải biết lượng sức mình đấy nhé, đừng tham lam quá, bạn vừa kiệt sức lại vừa bị phân tán tiền bạc cho cả những khoản đầu tư vô lý. Với người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, đầu tư thì đây quả thực là dịp may để bạn làm đầy túi tiền của mình, có thêm những khách hàng tiềm năng và mở rộng quy mô công việc của mình giúp cho bản mệnh có nguồn thu dồi dào và ổn định hơn. Ngày thủy thổ xung khắc, vận trình tình cảm không có khởi sắc như mong muốn khiến con giáp này có phần chán nản. Người độc thân cần tích cực tham gia hoạt động tập thể để mở rộng quan hệ xã giao, có như thế mới gặp được đối tượng phù hợp. Người đã có đôi cần quan tâm hơn tới đối phương, tránh mải mê với các mối quan hệ bạn bè mà lơ là người ấy. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, tiền bạc rủng rỉnh trong tay, tài vận hanh thông. Tử vi tuổi Đinh Hợi